Anh có biết hồi xưa tại sao mà Chí Phèo với Thị Nở lại yêu nhau không? Chắc hai người đó xấu quắc giống nhau Không phải, cái đó là một phần nhỏ thôi Còn cái quan trọng á, là họ có cùng quan điểm về tình yêu Họ cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đơn giản nhất Chẳng hạn như tôi giáo hành nè Cho nên em thấy á, trong tình yêu chỉ cần hai người có cùng quan điểm với nhau Như vậy là đủ rồi Chứ không có phân biệt giai cấp hay là tầng lớp gì hết đó Hồi xưa là nói là thế được đúng được những người cùng đi với mình á thì cái hôn nhân tuyệt vời gia đình chính bạn nó mình bảy năm rồi cái ngày hôm nay là cái ngày mà bà sẽ nhớ đời nói chung là bà sẽ ở với ông sẽ thì bà sẽ không có cần cái gì hết á chỉ cần uh, vợ chồng mình lúc nào cũng hạnh phúc hạnh phúc bình an an lành là bà sẽ mãn nguyện rồi còn đối với dạ. bà xã mấy cái này thì cũng không không có cũng không sao miễn sao là vợ chồng mình luôn luôn hạnh phúc được em không muốn đặt tình cảm vào nơi mà mình biết chắc chắn là mình sẽ lỗ vốn nếu như em không thấy cơ hội có tình cảm ở anh thì em sẽ từ bỏ ngay và đi tìm cho mình cơ hội khác em cũng không vui sướng gì đâu em không còn không còn sự lựa chọn em phải học cách thay đổi và học cách không còn là chính mình một tháng tao kiếm được 10 triệu đi thì tao cũng phải yêu một thằng đàn ông một tháng ít nhất kiếm được 8 triệu hoặc ok thì 10 triệu mà ok nữa 20 triệu quá ok mọi người không thể nào mà sống cuộc sống một tốt lều tranh hai trái tim vàng được đâu cuộc sống nó vả các bạn lật mặt ngay mày yêu tao lắm nhưng mày không có tiền đúng không bố mẹ tao ốm tiền đâu bố mẹ tao đi viện tiền đâu bà tao đang nhức chân nhức khớp ở nhà để tiền đâu mua thuốc em tao giờ đi học trường bình thường ok trường quốc tế giờ tao đi làm thì tao không thích đi xe máy tao thích đi ô tô nắng nôi đấy là những việc đơn giản nhất những cái nhu cầu rất là tối thiểu trong cuộc sống và mày yêu tao mày đã không lo được cho tao thì thôi ít nhất mày phải tự lo được cho bản thân mày còn nếu mày nghĩ rằng bởi vì tao yêu mày nên tao phải lo cho mày không bao giờ có chuyện đấy tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi hết yêu làm vứt sống và gia đình mới là quan trọng nhất ta nói là đàn bà phụ nữ hay yêu yêu sống chết ừ. thì như cũng vậy mình sẽ yêu sống chết cho đến khi thấy không còn xứng đáng Vì thấy ai á mà mới yêu quý vị á thời gian đầu sẽ làm đủ thứ chuyện cho quý vị vui nha ở ờ nha coi chừng cái vụ đó nha cái người mà mình yêu lâu dài sẽ là cái người nó không làm cái gì cho mình vui hết mà mình nhìn thấy nó là mình vui đó mới là tình yêu em nghĩ một ngày nào đó những sự chịu đựng của em sẽ được trả bằng một cái gì đó tốt đẹp có thể người đàn ông của đời em đang ở một nơi nào đó mà người đó sẽ là người bù đắp hết tất cả những vết thương mà những người đàn ông khác đã gây ra cho em nếu như em bước vào bất cứ một cuộc tình nào cái điều em cần làm là gì biết không là biến mình thành một người phụ nữ có giá đàn ông thuộc tính cao nhất là chinh phục một khi em đã trở thành vật được sở hữu thì em sẽ luôn nhận lấy hết cuộc đời mình nên ngu nhiều lần để khôn đúng một lần cuối cùng em hiểu không tình yêu ấy thì mình là một người xứng đáng Chỉ cái người mà quen mình họ mới yêu mình đến như vậy và khi mình thực sự là một người xứng đáng thì sẽ không bao giờ có câu chuyện của một người thứ ba nào ở trong tình yêu hết trừ phi là mình không còn yêu nhau nữa thôi thì mới có người thứ ba xuất hiện được còn khi mà tình yêu mình dành cho nhau cũng ok thì sẽ không bao giờ có câu chuyện của thứ ba gái đều khổ hết làm dâu làm vợ nào khổ hết trơn á thấy không bây giờ cưới vợ về bỏ một cục tiền ra cưới về coi như là hữu xin luôn tới tháng khỏi trả tiền thay vì hữu xin mỗi tháng trả năm bảy triệu năm bảy triệu bỏ ra cùng hai ba trăm triệu cưới vợ về luôn đúng không vừa đẻ cho nè nấu ăn giặt rồi tự nhiên sau nhà quét nhà tối cũng dừng luôn đó trời ơi làm trời ơi mày hả làm dâu rất là